chém mồi nha anh em clip của Hoàng Văn Quảng Sơn bộ rất là đẹp trời giờ đã chuyện chiều anh em ạ mồi chơi rất là mệt rồi bộ này quá là đẹp like me. buổi chơi không nhiệt này là nó cũng mất luôn nhiệt luôn mỗi mà chơi nhiệt là con lại ok đấy hai lồng quầy tiết mù rồi và rừng gáy này thế thật Ok nha anh em Hàng chế đã về đội nha ok hàng chế đá với đội uh, của thực chiến nha clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn em thứ hai rồi bây giờ là tầm 2 à, giờ chiều nên rất là mệt mồi rất là mệt